xong thích làm mẹ đi Hiram Ngân đi đâu mà không? Ngân bị Thôi kìa Ôi ôi Mẹ Để em, để em, lấy, để em lấy sao còn, để em lấy thế vậy Trời ơi, chết, chắc gì nếu chúng bất tập vậy Trời ơi bữa tôi trong cái tận ba triệu lên em nói cái tay còn lại rồi tay người xong Zero nó hack mà Phải ơi mẹ Ba ơi chị biết biết chị biết cục mà chị biết liền con mẹ đi chị không được chị không được nói con Ih, claro, ih, claro. gì đấy Hoàng Ủa sao anh chia đi giải tán đi không là dao vô đầu đó nói thiệt giải tán đi không là xuống dao vô đầu quá ủa cái mic này không nghe được hả Đi có rồi lại mày tiếng lên đây bay được mặt à, quần khi nhân nó đang định đâu đó cái thằng lái xe đâm lên tụng Ủa? oh, crazy Lộn nó qua được bức tường kìa Coi vậy Mẹ du bung này trời đất ơi tôi xin lỗi ông ơi tôi lỡ xin cái ngón tay của ông rồi rồi đây lùi này chó này cắn mất tay ấy cắn mất tay đấy lùi đây cứ lái xe bụng bò này what the fuck ờ, ờ, ờ, thân thân em ở đây mà ê mọi người ơi em em biểu diễn buổi hòa nhạc của người khuyết tật nha thương binh liệt sĩ để em biểu diễn cho mọi người nha. ê đừng có lấy luôn cánh tay của tao làm gì bây giờ hợp nó full nấu rồi juego. mấy anh em đâu rồi nói chuyện nào đi chứ đừng bắn thôi oh bắn nào Hoàng ơi, Hoàng ơi, Hoàng ơi Nghe được cái tiếng nhạc này không? Có nghe được không? Không Vậy à, lúc lúc tao ấn mày có nghe không? Không à, Nghe được, nghe được, nghe được, ấn nghe à. được Oh <laughs> yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. là đánh đánh giỡn không ờ. mà đánh để chết luôn vậy em mà đánh đứt chết được cũng hay em ờ, em em bị em bị chiều xin xin tao sợ thế giới hiểu không làm ăn cháo lồng á đây cái lồng what the fuck sáng ăn cháo lồng